hoặc ngoại đạo, họ có thể cho đạo Phật là tiêu cực, không dạy phấn đấu phát triển xã hội vật chất vì cho rằng các thứ đó là vô thường. Khi gặp trường hợp như vậy thì chúng con phải tư duy và giải thích như thế nào và việc giác ngộ thế gian vô thường mang lại lợi ích gì cho tính tích cực của của chúng con ạ. Con xin tri ân sư phụ ạ. À, đại chúng nghe rõ câu hỏi của bạn Hà chưa? Câu hỏi rất là hay hỏi ờ, đúng cái bài giảng hôm nay sư phụ giảng đấy, nghe không? À, quả thật đấy, sư phụ xin uh, trả lời cho bạn Hà và đại chúng thế này. Đạo Phật chúng ta lâu lắm rồi bị người đời người ta nói là cái đạo bi quan yếm thế, đạo dành cho những người chán đời thất tình, <laughs> phải không? Vì cái gì cái gì cũng nói đến khổ cả, đời là biển khổ thế gian này là khổ rồi thế gian này là vô thường cái đạo gì mà suốt ngày cứ khổ khổ thế cho nên ấy, chúng ta bị mang tiếng à, là đạo bi quan yếm thế chán đời ừ, đi theo đạo phật là không muốn xây dựng đời nữa nhưng mà thực sự thì đấy là người ta hiểu lầm về đạo phật và trong đó thì có một phần lỗi là cái giai đoạn ấy là chiến tranh này sau đó khi hòa bình lập lại thì chư tăng cũng không có điều kiện để mà giảng giải phật pháp cho mọi người hiểu được. Còn Sư Phụ thấy như bây giờ các con thấy Sư Phụ giảng Pháp và rất nhiều các thầy giảng Pháp, các con được nghe, các con thấy Đạo Phật đâu có phải chán đời bi quan. Đó, ai cũng vẫn, vẫn sáng ngời, tưng bừng thế này, đâu có bi quan đâu. Toàn những gương mặt rất trẻ, rất đẹp, đến với Phật Pháp rất là trí tuệ nữa. Bản thân Sư Phụ cũng thế, cũng là một trí thức rồi ờ, đi tu chứ có phải là chán đời đâu sư phụ có thất tình đâu <laughs> Em mà vẫn đi tu à đây các con nhìn thấy các sư nhà mình đây vào à, rất là nhiều sư rất là trẻ rất là đẹp chẳng phải là thất tình đâu không phải chán đời đâu nhưng mà vẫn đi tu nghe không? học hành đàng hoàng như vậy chúng ta phải thấy là đạo Phật không phải là đạo của chán đời của thất tình mà đạo Phật là đạo của trí tuệ và của thương yêu là đạo thật sự là nhân văn nhân bản đạo vì con người đấy Đức Phật ra đời là vì để cứu chúng sinh cứu khổ nhân loại luôn đó. Như vậy cơ mà. Thế thì cái cứu khổ là cứu khổ thế nào? À, không phải Đức Phật nhảy từ trên trời, nhảy xuống đây, Ngài làm cho chúng ta một cái hết khổ. Ta đang đói Đức Phật cho ta ăn cái là hết khổ hay là ta đang đau Đức Phật làm ta hết đau. Nó không phải là như vậy. Cái cứu khổ của Đạo Phật là gì? Là đem lại cho chúng ta cái tri kiến, cái hiểu biết đúng đắn, chân thật về vạn sự vạn vật cái thế giới này nó như thế nào chúng ta phải nhận thức về nó đúng đắn đầy đủ như vậy các con biết rằng nhận thức đúng đắn nhận thức đầy đủ toàn diện toàn triệt chính xác từ nhận thức ấy rồi thì chúng ta mới có gì có hành động đúng được ứng xử đúng được nếu nhận thức mà đã sai lầm thì cả một hệ quả là tất cả kéo theo sai lầm hết và đã sai lầm thì sẽ đổ vỡ sẽ khổ đau sẽ thất bại các con thấy không cho nên đạo phật là đạo mà thấy đúng sự thật đức phật gọi là đến để mà thấy thấy đúng nhìn thẳng vào sự thật đối diện với sự thật chứ không trốn lánh sự thật ở thế gian đó, người thế gian là trốn tránh sự thật ví dụ nói đến cái chết là tất cả đều sợ không muốn nói đến lơ đi nhắm mắt bịt mắt đi qua à, không thèm nói đến quên nó đi nhưng mà cái chết nó có đến không đại chúng nó vẫn đến với chúng ta và do chúng ta cứ lơ nó đi cứ quên nó đi đến khi nó đến rất bất ngờ và chúng ta lúc ấy trở tay không kịp lúc ấy mới bàng hoàng bối rối lo lắng hoảng sợ mọi cái khổ đau nó, nó xảy ra đó thế nhưng nếu chúng ta mà được biết được giác ngộ về nó thấy đúng về nó tìm hiểu về nó trước chúng ta chuẩn bị cả cho nó nữa thì chúng ta không sợ nữa cái gì khi chúng ta đã chuẩn bị đầy đủ rồi thì chúng ta sẵn sàng nghênh đón nó một cách vui vẻ, có khi lại là đàng hoàng hoành tráng nữa mà không sợ. Ta còn thấy có các vị thiền sư đối với cái chết các ngài rất là tự tại đàng hoàng, nghe không? Có gì đâu mà phải sợ. Đó. Khi các ngài giác ngộ rồi, sẵn sàng nghênh đón tử thần không sợ nữa. Thế mà trên đời này cái sợ nhất, cái lo nhất là cái chết thôi. Đó. Nhưng mà bây giờ chúng ta học Phật, chúng ta giác ngộ được, chúng ta hiểu được mọi cái chúng ta tu tập quán chiếu chúng ta chứng nghiệm được thì chúng ta không còn những cái sợ hãi nữa thế cho nên ở đây bạn Hà hỏi rằng ấy, vừa rồi sư phụ giảng về thế gian này vô thường quốc độ nguy thúy thế thì liệu là có những người ngoài đã bảo cái đạo Phật gì mà cứ nói vô thường vô thường à, nguy thúy nhưng bây giờ à, Hà sẽ hỏi lại bạn những điều Đức Phật nói thế bạn xem có đúng không đã bạn nghe xem thầy tôi giảng cho các bạn nghe có đúng không nào nếu mà sai thì các bạn hãy nói nếu là đúng đúng tức là thực tại khách quan ngay triết học bây giờ người ta cũng dạy chúng ta phải nhìn nhận sự vật một cách đúng thực tại khách quan phải phản ánh đúng thực tại thì chúng ta mới nhận thức đúng tư duy đúng thì mới có hành động đúng được thế bây giờ đức phật nói về sự vô thường là có đúng không à, con hỏi lại các bạn à, các bạn xem xem bây giờ à, mọi cái đây xem có đúng không nào có đúng là mọi cái biến đổi không tất cả những điều phật dạy cho chúng ta đều chính xác tuyệt đối luôn đó thế nên thấy đúng thấy đúng không phải là để chúng ta chán mà thấy đúng để chúng ta có một cái phương cách ứng xử cho nó đúng đấy thế thì như vừa rồi á sư phụ nói vô thường cho các con hiểu hiểu vô thường để chúng ta gì không chấp trước không dính mắc không bảo thủ không mê lầm không mê lầm thì tự nhiên mình mình hết khổ bớt khổ khi thấy sự việc nó đổi thay tâm mình nó không bị chấp vào đấy nữa không đau khổ thấy người ta thay đổi mình cũng không đau khổ à mình hiểu được nó là lẽ vô thường thấy xã hội thay đổi mình cũng không bị đau khổ như vậy có đúng là đức phật đã cứu khổ cho mình không khi mình giác ngộ mình thấy đúng sự thật thì tự nhiên mình không còn khổ nữa đó cho nên đấy là giá trị của đạo phật cho nên đạo phật không hề bi quan không hề chán đời mà người đệ tử phật này càng tích cực nữa cho nên con thấy các vị ừ, bồ tát các vị chư tăng đều rất là tích cực vào đời à, các ngài là những người hoạt động tích cực nhất vì các ngài là những người giác ngộ ở đây sư phụ đấy cũng giống như các chiến sĩ cách mạng ngày xưa các chiến sĩ những người mà giác ngộ lý tưởng cách mạng rồi vào thấy được và cần phải cứu cho đất nước được độc lập tự do thì những chiến sĩ ấy rất là tích cực sẵn sàng vào tù ra tội chịu giam cầm đói khổ nhưng vẫn sống mãnh liệt các con thấy không đấy như là à, võ thị sáu như nguyễn thị minh khai như anh nguyễn văn trỗi vân vân rất nhiều các anh hùng và họ giác ngộ họ thấy được cái lý tưởng sống giá trị họ trở thành những con người cực kỳ lạc quan và tích cực sống rất có trách nhiệm sống rất là tốt với đời đó thì chúng ta cũng thế chúng ta hiểu được đời thì chúng ta lại lăn vào đời giúp cho đời chia sẻ để giúp cho mọi người cùng giác ngộ như mình để mọi người cùng bớt khổ đó là cái giá trị tích cực của đạo Phật cho nên trong đạo Phật còn có chữ tinh tấn nữa mà các con đấy tinh tấn thì làm sao lại là ta chán đời được tinh tấn là luôn luôn cố gắng nhiệt thành thế là đạo phật đâu có dạy mình chán đời đâu à, chán là chán cái gì chúng ta dạy có dạy chúng ta chán mà chán cái đáng chán phải không dạy cho chúng ta chán cái đáng chán cũng giống như ngoài đời có những cái phải chán thì chán ma túy chán cờ bạc chán rượu nên chán nhưng cái đấy không tốt phải chán nó đi à, thế còn chúng ta phải yêu phải thích những cái việc làm thiện lành những cái việc mà lợi ích tốt đẹp ta phải nhiệt tình phải tinh tấn thì Phật giáo cũng thế có cái chán mà những cái chán này là rất xứng đáng và có những cái là phải cố gắng phải tinh tấn phải lạc quan đấy là Phật pháp mà cái hay là Phật pháp thấy đúng sự thật chỉ cho ta rõ sự thật thấy đúng sự thật rồi thì dù sự thật có phũ phàng đến mấy cũng vẫn rất là giá trị các con thấy không chỉ sợ nhất là mắt chúng ta mờ không thấy đúng sự thật thôi còn thấy đúng sự thật đấy là cái cao quý nhất có biết đúng thấy đúng thì sẽ có tư duy đúng có tư duy đúng sẽ có hành động ứng xử đúng và ứng xử đúng thì chúng ta sẽ hết khổ đau đấy là sự cứu đời của đạo Phật đấy là giá trị tích cực và lạc quan của đạo Phật đó thì Hà có thể trả lời cho các bạn như thế cho sư phụ nha